sợ mình nối bên nhau và kiếm ăn Một trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng Chúng ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi Không ăn cùng nhau nhiều công việc tên hay Còn anh cùng cô bé nhiều bạn nhạc không nên hát cùng nhau Vì khi bạn bước lên cả hai người cùng đau đầu Nước nghề mới vui nhiều năm tháng tháng chậm ấy Chứ không phải giống bây giờ anh mặc váy đâu em chỉ mấy đâu